An à, chơi gót hả? Có phải An không? Ok Anh em muốn vào clan tôi rất đơn giản Chỉ cần đổi tên nhá anh em nhá Đổi tên là được Tôi đã nói ừ, rất nhiều lần rồi Anh em cứ đổi tên đi Sau mỗi lần có cái những cái ờ, cái dạng như thế này ấy Thì anh em vào anh em chơi thoải mái Nhá cứ đổi tên là được Thành Trung em vừa tham gia nhóm Facebook rồi anh ạ à, Duyệt cho em với Ok anh em nhá Để sau buổi stream anh sẽ ra anh duyệt cho em Thôi bán mẹ con này đi Không chơi human đâu anh em ạ Chơi hẳn uh, Chơi human nó đẩy nó sớm quá Đẩy sớm Đội mình thì nó cũng có nhiều người ấy Nếu mà chúng ta chơi human thì chúng ta đẩy rất sớm Ông ơi Ông đừng có cấp nhá Để tôi Để tôi chơi thắng cho Tôi mạnh mà Long nhá Đừng áp cấp Tôi mạnh lắm Ông nhìn đi Doom cũng không đấm được anh đâu Thôi ra sau ông cứ up lên 6 đi nhá Ông cứ up lên 6 đi Ông cứ up lên 6 đúng cấp đi Anh em tâm đô mới vào đúng không anh em nhìn ở cái góc dưới phía bên dưới màn hình ấy nó <clears throat> là cái content hôm nay ngày hôm nay của tôi nhá đấy là hôm nay sẽ có một người đóng vai tôi <clears throat> và chơi um... ui cái gì đây ủa mua hết à Wow, wow, wow, wow, wow. Ui rồi, vẫn chưa gặp Long. Ê, gì mà đã kim LC rồi? Ờ thôi được rồi, ghim được. Chẵn tiền thì mới ôm bài nhá anh em nhá. Chẵn tiền mới ôm bài nhá, đừng có ôm sớm. Ôm sớm toang đấy. Không, tôi chưa không chưa ép đâu anh em ạ. Đồ không đồ này không phải đồ ép. Đồ này không phải đồ ép anh em ạ. Đồ này không phải đồ ép, không chơi ép đâu. Rao sao gặp Long Sida ông ơi. Long ơi. Tôi giữ được. 6 Hunter ông ơi. Ông ơi, ông ông cho tôi cái chuỗi đi, ông đều có đồ này. Long ơi Ông cho chuỗi nhá Đau sau ông tự bỏ xuống nhá Tự bỏ bài xuống nhá Tự bỏ bài xuống tôi tôi, tôi bỏ hai con thôi Cái gì cơ? Ai thua quái cơ? Bèo chán thế Ông ơi tôi bỏ Tôi bỏ Tôi bỏ hết Ông ơi tôi chỉ bỏ được như này thôi ông ạ Ờ như tôi tôi chỉ bỏ được À đây đây Đấy giống nhau mà Giống nhau mà Bọn này một, một mất một máu hết <clears throat> Anh em ơi, tôi không chơi con cây ba đâu anh em ạ. Tôi chỉ mua tạm thôi để tôi lấy con tăng cơ thôi, rau sau. Chào uh, Lê Minh Nguyễn nhá. Nguyễn Lê Minh. Ok, chào em. coi anh từ hồi anh chơi Dota Auto Chat 6 Hunter rồi anh em ơi Khỏe rồi Riêng anh là anh ôm được con Dragon Clyde rồi Là cùng line up rồi Là ngon rồi <clears throat> God Clyde hả? Ờ chơi đi Thế là cũng là là, là gom được Clyde rồi mà góp Clyde là ăn được bọn Clyde rồi Riêng đấy là lay up counter rồi Bèo Bèo chơi xin Ơi em Nói đi nói đi nói đi Từ từ nào trật tự trật tự trật tự Gì hả em Ừ được rồi Nhưng mà anh đang hỏi chăm chăm nói gì Anh bỏ hai con cây đi á Nhưng mà anh cần cây để làm tăng Em em lấy cây hả Chơi gì đấy Nhưng mà anh đang đang cần giữ chuối em ạ để, để anh đi chuối Để anh đi chuối Anh chỉ lấy hai con thôi Anh chỉ cần lấy hai con thôi Anh vừa lấy anh, anh có ba con anh bán một con đi rồi không ai sáu clay rồi càng đấy càng đấy đây rồi đấy nó như thế anh em ạ con này cho vào làm tăng cơ này đấy khi mà ra hai con cây ấy cho con này vào tăng cơ khỏe anh em ạ 6 cửa lai mà con LC2 Ồ, nhưng mà đồ đâu? Đéo thấy đồ Không, luôn sớm chết rồi À, An ăn được chuỗi này An ăn được chuỗi này Ủa, đéo ăn được à? Anh tưởng em bờ linh vào em làm cho hai phát là chết hết bọn bọn Hunter Ừ đúng rồi em Ủa thế tại sao phải cho giữ máu nhỉ Khỏe rồi mà Ủa, Ủa sao anh không thấy yếu Anh thấy khỏe mà Con Agoli lên được hai mà vẫn kêu yếu ạ Ờ Thôi ra quái này em Ra quái này Không cho góp à Ra quái anh em ơi Ừ thôi cẩn thận không không có đam đâu ừ. Ngào đang xếp ở bên trái nha anh em nhá Chú ý nhá Mấy cái nhà mà chơi um, Chơi chơi Hunter với cả chơi uh, God phải chú ý Bên trái tức là bên phải của mọi người đấy không anh cứ nhắc thế thì bọn em phải chú ý vào Đúng rồi em Ôi giời anh ghép từ lâu rồi Cấm đánh với cả cấm hồi máu nhá Hai món đồ Cái con cây này nó nhiều lắm Không sợ đâu em Con cây này cứ chỉ cần bốn con là lên được mà Ui Juda khỏe thế nhở Ờ nhưng mà chơi gì đấy Mua linh tinh vậy Vãi cướp Juda hết tiền rồi kìa Thôi xong rồi Juda chuyện này trả tiền cho ngạo rồi Mẹ Chuyện này trả tiền cho ngạo rồi em ơi Hello các anh em mới vào nhá <clears throat> Chúc anh em có một cái buổi xem livestream vui vẻ Hôm nay thì tôi đóng vai là viewer Còn hôm nay cái người đóng vai tôi chính là Ngạo nha anh em nhá Ngạo đang đóng vai là một chấp 7 Chứ không phải tôi đâu Anh em nhìn uh, nhìn cái uh, nội dung content anh em sẽ nghĩ là tôi Nhưng mà thực ra không phải Hôm nay nó là Ngạo nha anh em nhá Tôi uh, đóng vai trò là một trong bảy ông một trong bảy ông đấm ngạo Rồng đây, rồng đây, rồng để anh, rồng để anh, không cần giao đâu Anh chắc chắn anh dùng bữa anh mua rồi Có An thì mua Clyde là xong Đấy, coi như là lấy được khá khá khá, khá bài rồi đấy Ôi, bèo ơi Bèo làm anh em thất vọng quá 12 máu kìa May đấy, vừa lấy nó đòi Nó đòi một solo đấy anh em ạ <laughs> Nó đòi đập hết đấy Vừa lấy trước buổi livestream là Bèo nó đòi là solo 1 với 7 đấy anh em ạ Nhưng mà tôi tôi tôi nghĩ thế nào tôi lại khả tôi lại gạ ngạo ngạo chơi có khi bèo vào thì có khi buổi livestream của tôi chắc kết thúc sớm Ui Long Sida 9 9 warrior chưa? Chưa. Thế thì vẫn ăn được. Ơ ờ, không mà có khi rau này ông ăn tôi nhá. Không được. Chưa có 6 warrior đúng không? Có phải không? Có phải ông không? Ôi sao ông lại Đến cái rau này là ông phải có 6 warrior rồi Doom 2 là cắt được chuỗi rồi Chán ông Ờ Chơi lại tầm này vẫn còn chơi bốn đỏ là sao nhở À chơi biết hả ông? Chơi biết à? Kìa, round 19 gặp ai đây? Chết mẹ Em đéo gì, em gặp rồi, em vừa, anh vừa đấm em à Ê, ra tôi gặp ai nhở? Ui bây giờ tính đéo kịp Ờ phải tính ở round trước như bây giờ đéo kín kịp rồi Ờ tôi gặp thằng Ngạo Tôi gặp thằng Ngạo Chết rồi nó ăn chuối của tôi rồi ông ơi Ui nó chơi của này nó khỏe quá Ơ mà sao cái cấm đánh nó đéo có cái tác dụng gì ấy nhở Ôi chết rồi Ít mẹ mất chuối này Thế chứ này Nó lại phá đảo rồi anh em ơi Bèo top tám Ôi rồi ôi Juda đấm bèo top tám Bèo hai trận top tám Còn này Thần tượng của bao nhiêu anh em ở đây Chết rồi anh em, anh em ơi Thằng ngạo nó vô cắt chuôi của tôi À đúng rồi quên, đấy Mải chém gió quên không chuyển đổi cho súng Cảm ơn Ngọc Long Phan nhá Anh quên Yêu nhiều <coughs> Ờ có LC giam luôn Tôi chết mẹ đã có cái bát tia rồi Rao này phải 4 exit luôn Lên 10 luôn anh em ạ 6 exit 6 hunter Ủa nhưng mà Hunter tôi thì làm sao đấm được thằng áo Nó chưa có like mà trăm <clears throat> mươi chín đẹp anh em đánh lỗi quá Trời cái tầm này mất nhiều máu lắm anh em ạ Tầm này bắt đầu mất nhiều máu à Thế á Đấm được thật, thật không Sao anh thấy máu nó nhiều máu vậy Ê Nó lên 12 con nhá Nó chơi lùi hình 12 con nhá Anh em nhá Già có xung kích nhá ăn được cả chín hẹp kìa Ủa chín hẹp kiểu gì thua là bộ này nhờ Trăm lại sắp đi rồi Grim chốc quẹt được đúng một con hả Phải không Nhưng mà 9F nó đéo chơi kiểu này em ơi 9F đéo ai nó tụm lại này Đùa chưa ai dạy chăm chơi 9F à Grim chốc đéo để cao Blink phải để thấp xuống Để hết xuống dưới cho anh Trời ơi Grim chốc phải để cao ở kia Quét đẹp rồi này Long lại bị đẩy Long lại May quá Long không phải người trả tiền mà Trận này bèo khả năng cao <laughs> Bèo Bèo top 8 à Khổ Chuyện này tự nhiên này phải trả tiền <coughs> Ờ thôi được rồi Đấm nhưng mà ở đây là phải phải cho nó top uh, top top top ít nhất là phải top top 5 round sau đi đang thua anh em ạ thôi để cho thua luôn áp làm gì ôi sợ thế long sida long sida chưa biết sợ lắm long sida ghép cầm đánh luôn này thôi căng nhá ui ơ sao tôi không nó vụt liên tục vậy ủa à con này nó vụt trong cái skill của nó vụt là nếu mà trên đường mà bốn con là nó lại được vô tiếp đúng không phải không có phải không nếu mà nó đập skill mà nó trúng bốn con là nó đập tiếp luôn đúng không tôi có thể nó đấm được thêm phát nào đâu à, thế là kinh đấy có nên chơi ego Exorcist không hay là chơi 9 Hunter nhỉ chơi 9 Hunter thì chắc là đéo đấm được ngạo đâu để xem là ở trong cái trận đấu này ngạo có như là xuất sắc được hai trận top một không như mẹ nói chung là nếu mất tầm hai trận top một ấy thì tôi nghĩ là tầm bây giờ top Việt Nam rồi đấy. Nếu mà cái kiểu bốn thằng đấm này mà được hai trận top một Đéo có chuyện đó đâu à? Ông cứ cứ nghĩ là đéo có chuyện ông tí nó làm thật đấy. Tôi sợ lắm, ấy. tí nó làm thật đấy. LC Hâu Que của que thì vẫn sợ ơi em cứ nói ai ai đấy ai đấy ai đấy ai đấy thằng beo hả ừ Ui thằng ngạo khỏe quá anh em ơi Giết con Colosseum đi Đừng để cho nó có đam Ui nó vẫn có đam này LC có nhiều que quá Thế giới quá Thế giới quá Chết mẹ nó lên Nó lên 10 rồi Nó lên 10 Nó lên 11 Nó sẽ lên 11 thôi Ôi bom này Ai ai ai ai ai Ai ở ông ông á Không ông ông ông già làm cái gì ô Khổ À Pau hả Rồi vào trận rồi anh anh Pau Tớ chưa bao được Thôi xong rồi Zuda Chết thật Đợi chút nhá An đang bị ao Có khi bài này không chơi 9 Hunter đâu 9 Hunter đéo gì đấm thì đéo được 9 Hunter đấm thì đéo được Clyde Chơi rôn dân rồng rồi anh em ạ à. Rôn rồng rồi của ai lấy chống lé Chờ, không phải chống lé nó chống hồi máu luôn mà để chơi với cờ Clive mà ok chưa ok chưa ok chưa ok nhá bắt đầu nhá Vớ phần đéo ra con rồng này lại toang này Vẫn mới một rồng thôi anh em ạ Ui gặp An à Ui gặp An Giết thêm một vài con lừa đi Ui ai đi vậy Thôi xong rồi ông ơi Nó lại có tiền rồi Chán đời Đánh đấm anh em trời chán quá Sống được ra 30 rồi anh em ơi Đội hình này sống được 30 là ổn rồi Sống được đến ra 30 là ổn rồi anh em ơi Chỉ cần sống được ra 30 thôi Đấm được Sống được Bây giờ không đấm được Nhưng 30 có 3 tiêu là đấm được Giống hai là được Không ông ơi Ông lo thân ông Nhưng còn 7 máu kìa này, ờ, ờ, làm gì đấm được Còn bảy máu đi mẹ luôn này ui rồi ui rồi ơi ui rồi đấm gớm đấm với ai tôi vẫn chưa thấy ông đấm được long ạ bây giờ kiếm con đát anh em ơi ba tia ăn được anh em ơi cứ yên tâm <clears throat> có ba tia là ăn được nhưng mà có ba tia không thì nó là cả vấn đề đấy anh em ơi chú ý anh em đảo đảo quan nhà nó anh em chú ý hộ tôi cái anh em cứ kiểu anh em đánh hơi bị ấy Cố gắng trong thời gian chơi đảo đảo qua nhà nó tí Ừ, ok, đây anh biết rồi Ờ, thôi, Zura đi rồi, Zura đi rồi Zura quả này đi rồi Bom lổ phát đi luôn Ngạo đi trước không? Thôi chết rồi Juda đi trước ừ. Nó lại có tiền Mẹ anh em trời chán vãi cứt Trận đéo nào thế Sau tôi lại là cái thằng đi gánh Vậy Lòng Sida cũng đi luôn Có ăn được đéo đâu mà bảo ngạo đi trước Vậy Nói cho là sang mồm Anh ăn thì đéo của nó Cày vai cứt nhau hiểu anh em trời thế này Tôi chuẩn bị thanh lọc uh, thanh lọc ừ, lại clan nha anh em nhá. Ờ mẹ chán mọi người. Chán mọi người quá. Cứ phải để tôi mẹ Nhưng mà đã đi đéo đâu Khó mẹ. Tôi thì lại bị thằng An nó đấm nó sấp mặt Đùa An ơi, em có tự tin đấm vào nó không? Thực ra bây giờ thằng Ngạo nó top 3 nó nó có tiền rồi Bèo trả Ngạo nhá Đâu hiểu Anh em trời chán đời mẹ. Chán quá Anh em làm tôi thất vọng quá <laughs> Thầy ơi có chia không <laughs> Đây này, bây giờ thằng An nó sang nó đấm tôi đây này Còn đéo đặt được bom luôn Điền thế nhở Ngạo chết rồi đúng không? Thế thôi tôi solo với cả An Được Thế anh em mình solo nhau ấy, em ơi ừ anh biết chứ làm đéo gì mà không biết khổ <laughs> máu đéo biết có roll được kịp có doom không nhỉ kẹp thêm marine kẹp thêm à không cần marine đâu không cần marine đâu kẹp doom mà nó doom hai bán mẹ với con linh tinh đi Ờ, thay con nào? ơi em Trận sau á Trận sau vẫn là em ba trận mà Em cứ đánh đi Thôi Thôi cứ đánh đi Đang đang đỉnh cao pro Cứ đánh đi Doom phải hai mới được Doom một này hơi chết hơi nhanh Cần cái MOM ờ, anh em ạ MOM ra 35 Có khi đéo cần còn còn còn còn mê đù rồi Luôn luôn kiếm Doom hai đi Cần đéo thì bom Cho bom vào lại ăn cứt Nói thật Thôi vứt vứt vứt vứt vứt Đéo cần bom Không Đát là cướp đát Anh ăn cứt Vứt Đây bây giờ cướp cái gì thì cướp Nói tóm Nói tóm lại là bây giờ ấy Ui Đồ này có vẻ không ổn lắm nhỉ cấm đánh hai luôn à không không không không không crit gì cấm đánh hai Không dễ thế đâu em À thì cứ đùm thế ừ, Trời tỉnh lắm Đéo đơn giản nha Đéo đơn giản ui kinh thế Kinh thế ui, ui, ui, ui, À cướp một đu Cướp mới đu Cướp mới đu Cướp mới đu ok sao nó vẫn sống Đéo hiểu bởi tính em đừng có ơ thế nghe nó kiểu nó bị hưng phấn ấy nó bị kiểu đừng có ơ nghe nó kiểu biểu kích thích từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh nó cấp đu hoặc là nó cấp đó chỉ có một trong hai con thôi mà nó chỉ cấp một trong hai con thôi Ồ, ồ, ồ, ồ, ồ, ồ, ồ, ồ, ồ, ồ, ồ, em ơi, em ơi, úi rồi, úi rồi, úi rồi, úi rồi ơi. Khinh chưa, úi rồi, đừng lừa anh, anh tỉnh lắm, đừng tưởng cùng lobby mà anh không biết. Vậy. Ồ, ồ, ồ. Ồ. Ôi rồi ôi. Ôi đúng ngu rồi kia. Nhưng có hai con Doom. Ờ, có hai con Doom à. Ờ, Doom ngu à. ui ui ui ui, thôi chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi, con cá lông của nó vẫn sống. Chết tôi rồi. Ui, con cá lông khỏe thế. Ui, đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn, đéo Trứng, trứng, trứng, trứng, trứng. Chứ tôi quên không mua quả trứng. Ui, tôi chết rồi. Thiếu mất một quả trứng này. Thật không? đúng không? đúng không? Được không? Cá lông 2 Doom. Ờ, lên 2 lại bị Doom cơ. Ờ, ờ. Con Doom hai con Doom vẫn sống. Hai con Doom vẫn sống ở đây. Ui Doom, Doom ơi, đừng có chết. Đừng có chết. Doom ơi, đừng có chết. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Tôi chết rồi, con có bốn máu. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Ui, tỉnh dậy Thôi chết rồi, bốn máu có thua luôn không nhở thôi chết rồi con mẹ ui rồi ôi mẹ bốn máu chưa chết đâu vẫn còn vẫn sống ui ra 40 ra 40 ra 40 ui mẹ ra 40 ra 40 đùm ba anh em ạ đùm ba đùm ba đùm ba đùm ba chơi được Dumba chơi được Không anh sẽ kiếm con Dumba Và thêm một con Doom 2 nữa <laughs> Được Được Được Được Được ấy Được ấy chứ Được em Anh sẽ roll hết tiền luôn còn mẹ còn bút màu ơ kìa một con đùm nữa thôi có trứng cũng được kéo được rồi ồ em định cấp đùm của anh gì không dễ đâu em ơi <coughs> ôi thôi chết rồi con rồng bị bớ vào rồi kia con rồng bị bớ vào rồi kia ơ tại sao nó vẫn bắn được Ủa Tại sao vẫn bắn được Ồ ờ, em khỏe rồi à Em khỏe thật không Em khỏe thật không Ồ ồ em khỏe kiểu gì Em khỏe với ai Em khỏe với ai Em khỏe với ai Ồ Như nào Như nào Đéo phải đâu Quả đấy là anh em biết tại sao không Nó bị lừa À nó em bị lừa rồi Thực ra anh rồi đồ cho Doom cơ Em bắt con rồng của anh là em sai rồi Nhá tí ra cho xem đồ Tôi vừa rồi đồ cho con Doom anh em à con rồng nó chỉ là chim mồi thôi cứ tưởng là xếp để coi như là bắt con rồng của tôi á bờ linh xuống bắn nó con rồng của tôi con rồng này đồ kheo thôi đây là anh em nhìn đồ đùm đi đấy úi xôi nhưng mà nói tóm lại là cái trận này thì chúng tôi vẫn bị mất tiền cho gạo đéo hiểu đéo rồi em ơi nói gì đi hai trận top 8 không chơi nữa đâu luôn ủa Sao lại thế Không phải Thứ nhất là vì là mic của em nó nhỏ quá ấy Zuda nó không nghe thấy Thế thì Zuda phải xin lỗi bèo đi Trời thế thì không được cái trận một ấy bèo là cũng được top uh, ờ, 7 top, top 7 nó cay trận 2 top 7 uh, ờ, top 8 trận 1 top 7 Ừ thì em cũng cục còn đéo nữa Trận đấy em chả Chả dôi Đúng không chơi thua thì đương nhiên là dỗi rồi anh em mới thấy tôi mỗi lần tôi top 8 là tôi phải phải coi như là kìm lén lắm ấy tôi phải tôi phải cười trong cái sự coi như là dồn lén nước mắt vào trong vào đi anh em ơi ờ kiểu kiểu khóc một mình nó còn đỡ ấy đây là còn vừa phải khóc rồi còn phải vừa livestream cơ khóc một mình kiểu ngồi ngồi một chỗ nó còn đỡ ngồi một mình ấy nhưng mà đây là còn phải vừa khóc nhưng mà lại khóc khóc với khoảng hơn 200 300 anh em Đấy, nhưng mà anh em không biết thôi Bụi bay vào mắt chứ tôi có khóc đâu Đâu rồi Thiếu ai nhở Juda đâu rồi Ơ Vào đi ào mẹ đấy rồi Anh em vào được Discord thì, thì chơi nhá anh em nhá Phát 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đấy Đấy nhá, pass lobby đấy nhá anh em nhá Anh em vào trong Discord, anh em vào ờ, lobby là xong Busku này có có có có nói chuyện ở đâu mà cứ chơi nhở, có đòi chơi nhở Có nói chuyện ở đéo đâu Bin 3B kia có nói chuyện được không? Đâu, tên là gì? Đâu, tên là gì? Kênh chat không anh hỏi kênh chat Ông Bin 3B kênh chat tên là gì Tên là Karata Bin hả Nhưng mà bây giờ Karata Bin đấy phải vào trong Discord đi Đấy link Discord đấy kìa Nếu mà không vào được Discord ấy Thì thì, thì thôi Không đánh đánh thiếu cho Busku đánh luôn Cô TD Long là ai kìa Vãi cả đáy Đấy đừng có nói A Long nhá OL check hộ tôi hàng rồi xem phải A Long không vãi cả GT lên Long ạ Thôi đấy thế là ông hết cơ hội được đổi tên thành GT lên Long rồi Chí, Chí Anh có khi đổi tên thành GT lên Long vào chơi GT lên Long có ấy không? Có có Discord không? Đây rồi à, đây là có Mel, Mel Ventel này, vào này sao anh em và tôi mất thời gian với anh em nhở Có mỗi cái việc là là Đây tôi cho cái link Discord vào Bây giờ vào thích chơi thì vào Discord Vào nói chuyện thế thôi Rất là đơn giản mà mai từ lấy giờ <clears throat> Cứ bảo xin vào chơi Xong rồi không vào Discord Bin, bin, uh, bin vào rồi đấy cho pin vào đấy À Ngọc Long Phan vào này Ngọc Long Phan chơi không Mà Mà cái thằng Ngọc Long Phan nhá Anh nói với mày nhá Bảo đổi tên lừa anh nhá Xong cho vào clan đéo đổi tên Kích Vừa và vẩn Bao lâu rồi luôn với đáy Vào phải được mấy tháng rồi Thôi rồi cho Ngọc Long Phan vào chơi Vào đi em ơi GT Long là Ngọc Long Phan đúng không? Có phải không? Ờ, đây rồi, ok Đấy, ờ, kích bú cu nhá À quên, Busku, không phải bú cu Nhầm Busku Có Đéo phải, đéo phải anh em ơi Thằng thằng Long nó nó chơi click ảo Nó chơi click vớ vẩn Thôi rồi Nhân nhượng lúc lần này nhá, lần sau đéo chơi kiểu clone không Vớ vào vẩn Vào lấy click clone ra đấm nhau ạ Thôi rồi nhá, bắt đầu nhá không được Đấy là anh nói vừa nãy thôi Bây giờ anh xì xóa Coi như anh chưa nói Người nói gió bay Tí nữa anh, đoạn đấy anh cắt mà Sau này cái buổi livestream này Nó sẽ đều có cái đoạn đấy nhá <laughs> Pin <laughs> để em vào vào xong Ai bảo ông không vào phòng Ông không vào discord <clears throat> Ờ Hai ông An và đổi nhá Ờ, ông là top 8 người thợ 50k đấy Thôi em ơi, tình cảm anh em nó đã chưa đủ dặn lứt hay sao? Nó dối lòng mày, nó lại không chơi nữa thôi nói chung là bèo bèo ơi em cứ yên tâm nhá nếu mà em đang xem tuần sau sẽ là đến em nếu mà long sida sợ quá tuần sau đến em còn long sida mà cảm thấy là có thể chơi được thì tuần sau long sida nhờ long nhờ long nhờ Ờ, cứ top, top 4 là 50k nữa rồi là Tự nhiên lại được trăm Khai thác triệt để như này Chứ trận này có khi bị eco anh em ạ Rồi em cứ đánh đi Ừ, thôi cứ chơi đi, cứ chơi đi, chưa chưa biết đâu, chưa biết đâu. Khi nào có chuyên mục ờ, đua cùng ánh để anh hỏi ánh Ánh chơi được thì, thì mới có nhá em nhá Ánh phải chơi được thì, thì đã Chơi được đã Ôi chuyện là chơi gì đây Anh em chơi gì nào Có anh với cô nhưng mà em cứ để con gấu đi Anh ấy có trắng luôn GTD ăn ngon nhá GTD ăn ngon nhá Đánh chơi thẳng luôn Thằng ngạo chơi đỏ lắm nhá Anh em nhá Thằng đạo ngạo chơi đỏ cực ấy Ờ đúng rồi, Lick lạc tiền mà Lick đấy lạc tiền Hồi nhá, cô luôn nhá Chưa biết chơi gì Khả năng cao chơi xin Mèo teo chan leo có nói là gót xoay đi anh thì không không không chơi được em ạ. Đây là không có đồ. Không có đồ. À thôi nhá, anh lại đánh chưa thắng nhá, anh lại đổi ý rồi. Ai ơi cô thì ơi cô. Anh tự nhiên lại mạnh.

Thế à Thôi bán đi em Ừ Tôi vừa là nói eco nhưng mà tôi lại suy nghĩ lại khi mà bài nó lại ra anh em ạ Thôi thôi thôi thôi Đấy sắp ù này anh em thấy không Đồ bài như này đồ như này mấy eco nó phí Đây con này lên hai này con này lên hai này Chơi chuột thẳng ngon luôn lên được hai chơi chỗ thắng Được em <clears throat> Cái gì cái gì cơ Nói gì Không không rõ không rõ không rõ Hay chơi chín qua nhỉ Không gót được anh em ạ Làm gì có đồ mà chơi gót Sao anh em cứ bảo tôi chơi gót nhở Đồ đéo đâu mà chơi gót Trông không giống chơi gót được Ờ đổi hướng đổi hướng đổi hướng được Đổi hướng Đổi hướng được Ngạo phải chơi cho thua rồi anh em ơi Được quá nhỏ Ngạo nó phải chơi chịu thua Tôi lại chơi Hunter rồi một hai ba bốn rồi đúng không Chứ ở trận này tôi lại gánh vác cái trọng trách đó là top 1 rồi anh em ạ Khả năng cao Ôi được em, chơi góc thôi Trận này có lên này không nhỉ? Có lên nhường long một chuỗi này không nhỉ? Khả năng cao nhường long Ông ạ Ông ơi Ông, ông, ông tự nhiên là ông ăn được tôi ấy Ông ạ, nên là thôi không phải bỏ bài đâu Ông cứ bay xuống là xong mà Ông bay đằng sau xong <clears throat> Gặp ở round 10 Tôi sẽ không áp cấp nhá Ông cũng không cần để áp cấp đâu Ra ấy tôi sẽ không áp cấp <clears throat> Tiết kiệm tiền đây <coughs> Ai đấy? Ai đấy? An à? À ngạo chưa biết hả? Ui ngạo chơi biết thì ngạo chơi biết thì thì được gặp anh là nó toang rồi à? nói luôn đội hình của anh counter bit không không phải bỏ đâu ông cứ để đấy cái đéo gì đấy cái gì đấy cái gì đấy ô ông nào bật bình luận cái gì đấy bóng đá đéo đâu đấy là cái gì sao breaker cái đéo gì bay vào giữa đội hình các thứ các thứ tung skill các kiểu đéo hiểu mẹ xem ờ lại nghe thấy cái giọng lữ trầm của ai nhở bạn juda à? lữ trầm à của ai Ông ơi không bỏ bài đâu nhá Cứ để bài đi Không Bỏ đéo gì Bài không up cấp đâu Tôi không up đâu Ông đừng up Đây tôi để cho ông Ông cứ xuống ông có xin ông ăn được tôi mà <clears throat> Chứ mà tôi mà up cấp thì ông toàn luôn Tôi tôi ở đây đang có bốn con đỏ này <clears throat> cho lòng ăn cái chuỗi này tí ăn lại anh em ạ tí lấy lại bán này đi <coughs> đánh cho nó tự tốn Nhưng mà tí Long Sida lại ăn tôi đấy Sợ chưa có súng là tôi không tự tin đánh chuỗi thắng nên là nhường cái chuỗi thắng cho long <clears throat> bao giờ có súng thì mới mới tự tin được anh em ạ nên bây giờ đánh từ tốn thôi đánh từ tốn thôi hunter có sáu hunter và đã bao giờ đủ sáu hunter rồi mới áp chuối các thứ trận này đánh từ tốn thôi không thể như trận trước được đâu Thằng nào sáng Hunter rồi hả? Căng vậy Căng thế Ủa nhưng mà vẫn chưa biết hả Đến nhá, tất cả trật tự nhá Để tôi xem thằng nào bật bích này Ban luôn này Thằng An An ơi Nhắc từ lấy giờ tắt luôn tivi đi À cục phòng à Cục phòng Thế thì chịu rồi Bảo bật nhỏ tí được không ừ. Xem chắc là đang xem ấy à Xem lửa ờ, lửa chung kết thế giới à Ui Suda mạnh vậy Ôi Ui sao Suda mạnh thế này Căng vậy Không, nó có một cái chế độ nó chỉ ờ, thu cái âm thanh âm, âm, âm thanh của của ấy thôi, của của người nói thôi. Chết rồi, đang chơi thua này anh em này <coughs> Một, hai Ui, mấy con này ôm hơn nhiều An khỏe quá thì ông cho lời cái chuỗi cũng được, có gì đâu Vãi Ham vãi đài ạ <laughs> Long Sina chơi uh, gì đấy? Chơi 9 9 xin à? Phải không? Chắc là 9 xin. Không, Long Sina lại chơi ở đấy anh em ạ. Lại chơi um... Uh... chết mẹ Không phải toang lo quái này Ra này có khi toang lo quái nhở Nó ra được một đống gấu sớt Khỏe lắm Không được rồi Thằng An mất trật tự quá Không phải Em có cái ờ, có cái chế độ mà bật ờ, chỉ có người nói Giống kiểu Long Sida đang nói Cái người nói mới, mới thu được vào thôi Có cái chế độ đấy Long, Long biết không quá Ôi tầm này mà tôi đéo giữ máu tôi toang lên anh em ạ Chết rồi Tầm này mà đéo giữ máu được tôi toang đấy Chết rồi top 8 mẹ mất chơi đội hình này mà mà không có chuối ờ sao trận này im lặng thế nhở? ui nó nó với tôi chơi được cùng đội hình này mà tôi với nó tranh nhau top 8 rồi Đấy. chơi hunter mà đéo có chuỗi thắng thì thua rồi khốn nạn thật Sợ quá anh em ơi Tôi bắt đầu thở oxy rồi anh em ạ Tầm này bắt đầu thở oxy rồi đấy Sợ quá tầm một sao Hunter tầm một sao này Tranh bài với thằng Ngạo Toàn Ủa sao cái chọn lại nhiều thằng chơi Hunter vậy Lại lòi ra thằng An này Ui rồi Ôi cất cất hóa ờ, hóa an an chơi gì thằng an lòi thằng an chơi không thằng an chơi đẹp <coughs> khó rồi trận này khó rồi nhưng vẫn phải lên chín anh em ạ đội hình vẫn phải lên chín đội hình này 21 lên chín thôi xả tiền tìm rồng Sống sót, phải sống sót được tới round thứ 30 cô anh em ạ à. Bây giờ nó mới là round thứ 20 thôi Và bắt đầu từ round bây giờ nó sẽ mất rất nhiều máu Sao sao Sao không Thôi mất thì mất Ông tham đi không theo đến bây giờ ông cho đồng đội tí làm sao Ủa sao hai ông chơi chín hẹp à GTD Long cũng chơi chín hẹp này Chết rồi bị đẩy kinh lắm anh em ạ Chuyện này có khi tôi túc 8 thật ấy Chuyện này tôi túc 8 ấy Ngạo chưa chắc túc 8 Ngạo nó lại chuyển sang Insectoid kia kìa Nó có trứng rồi Nó có trứng với Venom rồi thế này Chết rồi Ngạo nó đủ bộ Insectoid rồi kia kìa Mẹ. Nó chuyển kịp đây, nó còn 25 tiền ở round 20 kìa, round sau 30 tiền. Thôi chết mẹ, nó mà ra được đủ inspector là sao nó đấm tôi như con luôn. Xong rồi. Anh em cứ bảo không sao đi. Vâng rồi. Căng quá. Cái gì rồi cơ? Rồi rồi. Rồi cái đéo gì vậy? Nghe sợ đấy. Ui cái đéo đấy. Ui đã TA TA2 rồi ạ. Sợ thế. Không, ông ơi, ông để đấy là ông đẩy nó đấy, ông đẩy nó được. Ui, thổi mình phát đi luôn À đấm anh kinh thế, mất mười mấy máu Đánh được không? Đánh được không ông ơi? Đẩy ông ơi, đẩy nó Đúng rồi, đúng rồi Đẩy nó đi Đúng rồi ông ơi Nhưng mà ông sang ông cũng đẩy tôi như thế đây ông ạ Mà Tí, tí ông sang ông đẩy tôi khắc đéo gì nó đâu Tôi cũng đang thở mà Nó thở lặng nhưng mà nó đấm được hết đấy Đấm được Vlom hai thứ kia Có bờ linh như kia Nó sang nó đấm tôi không trượt phát nào luôn Chết mẹ rồi Từ từ đợi tiền đi anh em Tiền đang Ui gặp Long ạ à. Quả này mất cơ vậy nó Ít nhất là 20 máu <clears throat> Đeo hiểu Combo hụt Ơ à, Tôi đéo hiểu ông đang ở phe nào đấy Combo hụt thì ông phải vui lên chứ Ông lại bảo combo hụt Vui đéo đi trông Ui tôi chết mẹ rồi Tôi đi top 8 thật ông ạ Chơi cái đội hình này top 8 thật rồi đấy <clears throat> Làm sao sống được đâu 30 nhỏ Khó lắm Ừ nó hên vãi đái luôn Đéo hiểu kiểu gì chết rồi làm thế nào bây giờ ôi gặp sisu đẩy tôi chết luôn luôn này Ui, đéo hóa được luôn chín máu ông ơi hết tiền rồi tôi top 8 thật mới đau cày thế nhở đi vào cái đội hình này xong rồi làm thế nào bây giờ mẹ đéo ổn rồi ra Dragon Clay ra đi mà bây giờ ra thì cũng đéo ăn được hết tiền rồi Ôi rôn đéo ra là con đường công luôn Chết rồi nhưng mà không kịp Gặp ngay thằng ngạo tiếp tôi đi không ạ Cày thế nhờ Ủa Sao con sông của mình là sông đi bộ còn mẹ quên à, Toàn rồi à, Không có nỗi đau nào như cái nỗi đau này Con mẹ chưa kịp Rốt nó dòng ở sau Cuối cùng thì nó chuyển kịp Anh em ơi thằng ngạo nó lại vươn lên anh em cố gắng lên tôi không muốn mất tiền đâu mất mẹ là mấy cả điểm thế nhở Ron thì ra cuối cùng mới ra thì đỡ thì đéo vào được anh em Dây cuối cùng thì đổi kịp thì đéo được 6 xuyên Làm sao tôi có thể chuyển kịp được Bệ Đội hình ờ, Cày <laughs> vai cất Cày rồi đấy Đùa <clears throat> Đéo hiểu Tôi rôn tôi phải bán hết đi tôi rôn không ạ Tôi tôi bán hết ừ. cả bài đi tôi rôn mới ra con rồng ở dây cuối cùng vừa đủ 4 tiền mua nhưng mà chỉ kịp chuyển đồ chưa kịp xếp lại đội hình Ôi bây giờ anh em Anh em phải xếp để counter để bắt cái con ấy đi Bắt cái con Venom của nó đi Nó có Blink như kìa Nó có Blink Trông lén thì sao đâu Roll sớm cũng thế thôi anh em tôi Anh em không thấy là tôi hết tiền à Tôi làm gì có tiền đâu tôi roll sớm thế mà Đen thì nó vẫn là đen thôi Roll đéo ra con rồng Đã có một quả trứng với con rồng rồi mà roll đéo ra con rồng luôn Cày rồi Nào Ui bây giờ nó ra từng nhà nó đấm một đấy Ê Juda mẹ thất vọng Juda quá Juda lại đi rồi Ui chưa đi Nó năm máu Sisu đi này Anh em bây giờ thở oxy rồi gấp hơn thằng Ngạo luôn Thằng Ngạo nó vào top 4 rồi kìa Long Sida đéo, Bây giờ ai đấm được Long Chỉ có Long Sida may ra mới đấm được thôi Mà có chống lé mẽ rồi làm sao mà An nó đấm được đây An thì đấm thế nào được An nó chơi rồng hết thì đấm thế nào được Nghe chỉ có hai ông long mà đấm được thôi hai ông long nhưng mà ông vừa rồi đây long cẩn thận chú ý con con con vừa mới bảo chú ý cái con uh, cẩn thận cái con uh, con con con con uh, ờ, Selling Extra em ơi, Selling Extra đéo ai để góc đâu, để giữa. Ui rồi Sisu đi rồi. Ngạo phải đi luôn ở đâu này mới được ô nghe ơi ui ui ui ui có ăn được không có... đẩy đi đẩy đi đừng có đùa với chín em đừng có đùa với chín em của chúng tôi đừng có đùa với chín em nhưng mà đéo đi cô, ui ôi cay quá ui ui ui chết rồi nó lại đấm được từng thằng một kia Thôi xong rồi Đéo ổn Đéo ổn Đéo ổn Ui Căng thế nhỉ đấm ra Không trượt phát nào thế kia Đấm hay quá Ăn được một con thì thôi làm đéo gì Ui, ăn cố gắng ăn hai con. Ồ, được, được, đẩy bóng ra. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ồ, ồ. Ờ, nhưng mà ăn ăn nó vẫn còn chín máu. Juda nó đi ở rau sau rồi. Rau sau, Long ơi, Long ơi. Long Sida ông rau sau ông gặp nó đấy. Ông xả tiền đi. Sao mà nhìn Long Sida đánh cay đấy nhở? tục thế nhở? Thật đi Long Sida đánh với tôi thì, thì mẹ xả hết tiền luôn mà Long Sida đánh với ngạo nhìn trong khèo vãi đái. Doom vẫn chưa lên được hai. Thua mẹ rồi Nhìn đồ này Ui mẹ chán thế Thớ đéo ơi ông này Ông kiểu ông ông kiểu ông vào Ông, ông đang kiểu câu vơ nó ấy. phải đánh nó mẹ. Đấy ông lại để để nó đấm cho nó ăn chuối của ông Anh em thấy không Anh em thấy có bực không ấy Đấy mẹ anh em thấy bực chưa Tôi đéo hiểu luôn Tôi cực kỳ bực Long Sida luôn đấy Long Sida cố tình nhả cái chuỗi này cho thằng ngao ừ. Cùi đéo gì Không phải Mẹ ông làm 50 tiền Ông giữ tiền Ông đéo Ông biết rao sao tôi đã nói với ông rao sao gặp nó rồi Ông đéo chịu sạc tiền Cái tê nhở Sida cố tình Trận này Sida đơm tôi Đâu phải đơm ngào Biết tôi mất tiền Sida đơm tôi Anh em ơi Phải cay thế nhở Sida đơm tôi Mẹ Lòng nha ông nha ông có bỏ kiểu đấy đâu ông không đơm được tôi trong game ông lại đơm cái kiểu này gián tiếp mẹ gián tiếp đơm này chịu ơi về lom đéo gì tôi cần ông luôn con doom hai con con đi mai thì ông đéo luôn mẹ ông đi ông ông, ông ghim mấy cái con đéo cần toang rồi chán buồn đấy mất 50k rồi cành à Về tôi nhìn tôi mới nhận ra là Long Sida đâm tôi Thôi xong rồi Juda của lại đi với an Không hiểu Ở mày thế đâu đi Kìa mẹ ngạo bây giờ nó sang nó đấm ăn ăn đi Ui bây giờ ngạo sang nó đấm Juda Ăn thì đéo được Thôi xong rồi nó lên 10 đây này Một round nữa nó lên 10 này Để Nó chơi bài nhịn kìa Chết rồi không ổn rồi Round sau thằng Juda đi Tất cả là tại ông Chết đéo gì Mẹ Cay đéo ta được luôn anh em ơi Tiền bay ra khỏi túi Cay đéo ta được luôn chia mày có tác dụng đéo ở đâu mà chia toàn ừ, vào chảy bấp bấp được anh em là ờ đòi chia va vẩn không làm mà đòi có ăn thường ngạo đánh hay quá nhở càng cú xoay bài thần thánh với cái đái thề xong rồi ông ơi Đẩy cái đéo gì bây giờ ông ông đẩy một thằng chết là đi, đi luôn Rao sau ông có gặp thằng ngạo đéo đâu Không Thôi xin mẹ Suda trông khèo ấy đá đùa đội hình Gót gầu ạ Đèo đỡ được Gót gầu hai bom Bom đều có đồ Thôi xong rồi Gặp Long Sida tụm lại như này Ăn cứt rồi Béo hiểu Ờ ờ ờ cười đi Cười đi Mày cứ cười đi Ồ cười đi Cười cười Ui thôi chết rồi chết rồi Chết rồi Ui chết rồi Chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi Chết rồi chết rồi Chết rồi Ui wow Về được quá nhờ anh em lại cover nhau rồi <laughs> Ê Ê rau sau Rau, rau sau và Long gặp đấy Long ơi Long ơi Không phải ông Long Long Long Ngọc Phan cơ Long Phan cơ Em ơi em để lại con con thỏ đi Để con thỏ đứng đấy chết đấy Đứng ở giữa Nó bờ linh xuống Đúng rồi Kéo mấy cái con sao đi vồ sang hai bên đi Ôi đừng có tản ra như thế em ơi Ôi nhở Tính nhầm à Reset lại à Không sao nhưng mà lần này em đẩy cái mẹ nó chết Juda mất rồi Chán đời quá Chết được Đi rồi này Ôi giới ơi Mất mẹ nó làm mày cả Mẹ Chết sau Thằng ngạo nó lại chết sau Vì đâu Sao Tất cả những cái nghiệt ngã nó đều dồn vào cái đầu tôi đấy nhở Tại sao hôm nay tôi không phải là một cái thằng một chấp bảy Tôi không phải bị đơm Mà sao tôi lại cảm thấy trầm cảm như thế này Đéo đỡ được Trầm cảm quá Đéo hiểu Thôi được rồi chào nhá Chào Juda nhá Đéo Đéo hiểu Trầm cảm với đái Ngày mai phải nghỉ giờ chim rồi Mẹ Đéo hiểu kiểu gì Đùa Ông cười cái đéo thì tại ông Tất cả tại ông Tất cả tại ông Đéo hiểu Cay nhờ Ừ, ông làm đéo được tiền Ông tất cả là vì ông phản bạn thôi Ông phản đồ, đéo phải phản bạn, gọi là phản đồ anh em ạ Không hiểu Đắng cay, cái kiểu mà chết, chết luôn thì đéo sao Đây nó còn chết trước, lại còn chết trước Nó có một giây, đéo hiểu Ui, thế là chính ra thằng Ngạo nó ăn được hết cả ba trận nhá Vậy đái thật được quá nhỏ tìm up kiểu đeo gì Thôi tuần sau Long Sida chơi không nào Anh em nhá, anh em nào muốn đăng ký theo cái content này thì anh em Anh em ờ, cứ đăng ký với tôi nhá Anh em đăng ký với tôi qua fanpage này, qua inbox, qua discord Hoặc là anh em có thể trực tiếp Trong ờ, tôi sẽ có đăng ký ở trong uh, nhóm <clears throat> Content mới này của tôi sẽ ờ, vào ờ, tối thứ bảy hàng tuần nha anh em nhá Tối thứ bảy hàng tuần Đấy Anh em đăng ký là anh em chơi theo kiểu là anh em solo Solo hay là anh em là ở trong bảy anh em còn lại thì anh em cứ đăng ký với tôi Khó như nào Khó như nào cơ Không, top 4 thôi, top 3 khó quá ừ. Để top 4 là được rồi Dễ Thì ngay tuần sau mày chơi nhá Ok Mày bảo dễ ngay tuần sau mày chơi nhá Thằng nào bảo dễ ra đây Ừ Thằng trăm bảo dễ cho tuần sau thằng trăm một chấp bảy luôn Thằng nào kêu dễ Cứ thằng nào kêu dễ cho chơi luôn <clears throat> đấy là nó nó là cái sự xấu hổ của của của chúng mình đấy anh em ạ không nên nói nhiều trong giai đoạn này đéo hiểu kiểu gì chơi đi với bảy thằng nó vẫn thua được team up kiểu đéo gì thế này mà bảo là chơi kiểu chơi đi thi đấu giải quốc tế mẹ bảy thằng còn đéo ăn được một thằng mà bây giờ bảo bốn thằng đánh bốn thì đánh thì đéo được thôi anh em về nhà tập thêm đi thi đấu thì từ bao giờ mà thắng được ba trận thì ăn hay đúng không Ừ, đầm nó top 1 thì chồng cảm đéo đầm có tiền thì chồng cảm đéo gì Anh đầm anh, em bị đầm anh có tiền Anh có đô lết anh cũng có chồng cảm đéo đâu Em vào làm À em toàn làm tối với đêm Chắc chỉ ủng hộ theo cách xem clip ờ cảm ơn em nhá Anh em có thể ủng hộ uh, tôi theo bất cứ cách nào mà anh em có thể nhá Xem livestream ủng hộ Xem clip ủng hộ Xem quảng cáo ủng hộ nhá ừ cái đấy thì đương nhiên rồi đô ừ. lết thì nó phải đầu tiên <laughs> long sida tí được tiền chỉ vì ham kiểu đơm tôi thế là cuối cùng đéo có tiền khổ thực ra nếu mà ông có tiền ông gỡ được đấy ông gỡ là ông không mất tiền không đúng không ông gỡ được ông đéo mất tiền Chán thế Ông đéo mất tiền mà tôi cũng đéo mất tiền luôn Mẹ thề đéo hiểu kiểu gì Nếu mà ông ông gỡ được cái trận này nhá Ông phải tính toán Đấy sao lúc nãy đéo phân tích nhở Nếu ông thắng trận này ông top một ông đẩy ở thằng ngạo đi nhá Là ông không mất tiền Ông được gỡ lại 50 nghìn Mà tôi cũng đéo mất tiền ở rau này trận này Đúng không Thằng ngạo cũng đéo mất tiền Ờ đúng rồi thằng ngạo cũng đéo mất tiền Ờ, ờ đúng Thằng ngạo nó phải trả Nó phải trả tiền ở rau này đúng không Chuyện này đúng không mà trận đầu tiên nó được tiền đúng không trận thứ hai à không nó vẫn được tiền đúng không ạ nó vẫn được 50 k chỉ có thằng bèo là thằng mất tiền thôi <laughs> tại vì <laughs> chỉ có thằng bèo là duy nhất mất tiền không tôi phải cười để cho thằng bèo nghe thấy top play lại chính thằng bèo khi mà mỗi lần nó đấm tôi top 8 anh em ạ phải coi như là, là như thế thì nó mới coi như là, là mới thấy cái lỗi khổ tôi nó buồn tôi như nào trầm cảm rồi bây giờ có khi không xem được chim đâu trầm cảm đã đi luôn xin nhẹ tôi một ăn ơi kỉnh lòng thôi nói chung là tôi nói thật với ông là ông ông lên chơi mấy cái bộ khác đi tôi thấy ba trận ông chơi ẹp rồi tôi chịu luôn đấy Đâu hiểu kiểu gì ba trận chơi trí đẹp ạ À trận hai chưa biết ạ ờ đúng rồi nhưng mà trận 1 trận uh, trận 3 chơi chín đẹp Trồng một cây đẳng không anh em Thêm mất 50k à, Chúc mừng Ngạo nhá Ngạo hôm nay ăn một phát 150k luôn ạ Được quá nhở Thực ra buổi hôm nay lại là một cái buổi mà livestream ờ, cực kỳ là thành công tốt đẹp luôn Phô diễn toàn bộ tài năng của anh em của td Ngạo Kinh rồi anh em Rồi nhá anh em nhá